Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thịnh Phát của mình ngày hôm nay Hiện tại mình đang có mặt tại trục đường DT 747 Ngay bệnh viện 400 giường của thị xã Tân Yên, tỉnh Bình Dương Hôm nay mình sẽ review một dự án đó là dự án Tân Long 2 Do công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Bình Dương làm chủ đầu tư với quy mô 8 hecta. Dự án được triển khai theo mô hình khu đô thị mới kiểu mẫu gồm 560 nền nhà 400 nền đất, 160 căn nhà phố. Diện tích đa dạng từ 70 đến 150 m2. Nằm ngay mặt tiền đường DT747, phường Yên Hưng, thị xã Tân Yên, tỉnh Bình Dương, khu đô thị Tân Long 2, sở hữu vị trí thuận tiện thuộc ngã ba Kasumina, chợ Hồng Mai, trong khu tam giác vàng của các khu công nghiệp lớn gồm Vinship 3, khu công nghiệp Nam Tân Yên, khu công nghiệp Nam Tân Yên mở rộng, bao quanh dự án là hàng loạt tuyến đường trọng điểm liên tính và liên vùng như DT 747, HL412, DT 746, đường vành đai 4 giúp cư dân di chuyển dễ dàng đến các khu vực nằm gần trung tâm thị xã Tân Yên nên dự án được thừa hưởng nhiều tiện ích ngoại khu hiện hữu đa dạng như ngân hàng, trung tâm thương mại, khu vui chơi, công viên, chợ, bệnh viện đa khoa Tân Yên trường học các cấp, khu công nghiệp Nam Tân Yên mở rộng, sân golf mở công. Khu đô thị Tân Long 2 được chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết thiết kế, xây dựng với không gian sống hiện đại, môi trường sống trong lành, các lô đất nền có thiết kế thông thoáng, công năng linh hoạt được bao quanh bởi những hàng cây xanh mát. Hạ tầng dự án được đầu tư rất bài bản, hoàn chỉnh với đường nhựa trải thám nhựa rộng 8 đến 12 m, hệ thống nước đường âm, vỉa hè, cây xanh, công viên, cây xanh, thoáng mát. Các tiện ích được tích hợp đầy đủ giúp đáp ứng các nhu cầu thiết yếu cho cư dân như trung tâm thương mại, công viên, trường mầm non, khuôn viên cây xanh. Từ vị trí khu đô thị Tân Long 2, chỉ vài phút di chuyển là đã đến trung tâm hành chính thị xã Tân Yên, chợ Tân Yên, trường tiểu học Yên Hưng, trường trung học La Thị Trung, trung tâm thể dục thể thao Bệnh viện Đa khoa Tân Yên, khu thương mại Hòn Mai, sông Gôn Mơ Công, khu công nghiệp Nam Tân Yên, Nam Tân Yên mở rộng, cụm công nghiệp Yên Hưng. Không chỉ vậy, từ khu đô thị cao cấp Tân Long 2 còn dễ dàng tiếp cận hệ thống tiện ích đẳng cấp của thành phố mới Bình Dương, khu công nghiệp Vship 2, Vship 2 mở rộng. Là một khu đô thị mới năng động, khu đô thị Tân Long được quy hoạch và đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ với các tuyến đường trải nhựa từ 13 đến 28 m, với hè rộng thông thoáng, công viên rụp bóng cây xanh nằm giữa khu dân cư hiện hữu đông đúc, chắc chắn các cư dân trong khu đô thị Tân Long sẽ dễ dàng triển khai kinh doanh nhiều ngành nghề hấp dẫn như cho thuê mặt bằng, cửa hàng, tạp hóa, nhà hàng, buôn bán nhỏ, một điểm nhấn độc đáo của khu đô thị Tân Long 2 là thừa hướng trọn vẹn một môi trường sống trong lành khi được bao bọc bởi sông Đồng Nai cùng với những địa danh du lịch sinh thái như Cù Lao, Bạch Đàn, Cù Lao Tân Triều. Hiện tại, chính chủ cần bán gấp một lô đất tại khu đô thị Tân Long 2 với diện tích 60 m2, giá trị 820 triệu. Đã có số mua công chứng ngay và có hỗ trợ quay ngân hàng với lãi suất cực kỳ hấp dẫn. Khách hàng có nhu cầu mua thì hãy liên hệ mình ngay theo số điện thoại 0972 332 894. Xin cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.